nhân quả báo ứng, thiện ác hữu báo không sai là quy luật bất biến của trời đất. Từng hành vi, từng ý niệm của con người đều có thần linh giám sát. Dẫu bạn có tin hay không thì luật nhân quả ấy luôn là quy luật bất biến của vũ trụ. Xin mời quý tín giả cùng tâm linh cuộc sống lắng nghe những câu chuyện nhân quả để qua đó thấy rõ hơn sự màu nhiệm của luật nhân quả báo ứng. Chuyện thiện ác hữu báo của Phùng Thụ Nam Vũ Hà Giang có một người tên là Phùng Thụ Nam, có tài viết lách, lại rất thông minh, nhưng ông phiêu bạc tại Kinh Thành mười mấy năm mãi vẫn chưa thành danh. Mỗi khi gặp được cơ hội thì cuối cùng lại thất bại. Cuộc sống nghèo khổ, trong tâm chất chứa nỗi buồn. Một hôm, ông tới miếu thờ thỉnh cầu thần linh nói cho ông biết vì sao số mệnh của mình lại như vậy. Ngay đêm hôm đó, ông mơ thấy có người nói với ông rằng Người không nên oán hận những khổ nạn trong cuộc sống cũng như sự thăng trầm của bản thân. Kỳ thực vận mệnh đời này của ngươi là do ngươi tạo thành. Oán hận có tác dụng gì đây? Kẻ ngụy quân tử không thể qua mắt thần. Đời trước ngươi thích dùng lời giả dối để đạt được danh tiếng tốt lành là bậc trưởng bối trung hậu. Khi gặp chuyện khó khăn, ngươi biết rõ việc đó không thể làm được nhưng lại xúi dục người khác làm để khiến người ta cảm tạ sự tin tưởng của ngươi. Khi gặp kẻ phạm pháp, ngươi biết rõ rằng tội của y không thể dung tha, nhưng lại biện giải giúp y hết lần này tới lần khác để nhận được sự cảm kích của y. Hành vi của ngươi là vì để làm ra vẻ người tốt mà đem oán hận quy kết cho người khác. Ngươi quá gian xảo. Hơn nữa, khi làm những việc này ngươi đều khiến mình ở ngoài cuộc, cho dù là công hay tội, đều do người khác gánh chịu hễ động chạm tới lợi ích của ngươi, ngươi bèn nhanh chóng lẩn tránh. Những chuyện chỉ cần bỏ chút công sức là có thể cứu được người khác thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng ngươi do sợ phiền phức mà lại khoanh tay đứng nhìn. Như vậy xem ra, người khác thấy ngươi có vẻ thân mật, kỳ thực lại là không thân, bề ngoài có vẻ ân cần, kỳ thực lại là thờ ơ, chính là thế đó. Nếu ai đó lỡ làm sai chuyện gì thì có thể làm việc tốt mà bù đắp lại. Nếu người nào tâm địa xấu xa thì thiên lý, luật lệ không thể dung thứ. Người thử nghĩ xem vận mệnh đời này của ngươi như vậy có đáng hay không? Vùng thụ nam nghe xong vô cùng hối hận. Không bao lâu sau thì đổ bệnh mà chết. Chuyện thiện ác hữu báo của anh thư sinh dạy học. Huyện Ngân có vị thư sinh rất có tài viết văn, nhưng đường công danh lại gặp nhiều trắc trở, thi cử không đổ đạt. Sau này cậu thư sinh đó làm trọng bệnh Trong cơn mê man cậu mơ thấy mình tới phủ quan nha Nhìn tình hình ở đó Cậu nghĩ rằng có thể đây là âm ti Lúc này có một người mặc trang phục giống một vị quan tới trước mặt cậu Vị thư sinh nhìn thì nhận ra người quen cũ Bèn vội vàng dò hỏi mình bệnh tật như thế này Phải chăng sắp chết rồi Vị quan dưới âm nói Thọ mệnh của cậu chưa tận Nhưng tài lộc thì đã tận e rằng không bao lâu nữa cũng sẽ tới đây thôi. Cậu thư sinh nói, cả đời này của ta đều dựa vào việc mở lớp dạy học nuôi thân, không hề làm chuyện thương thiên hại lý, cớ sao tài lộc lại không còn. Cắt giảm tài lộc vì truyền dạy điều xấu. Ông quan thở dài mà rằng, chính vì ngươi kiếm cơm nhờ việc dạy học nhưng lại không quản việc rèn dũa tính cách phẩm hạnh đạo đức cho học trò. Âm ty cho rằng không có công mà hưởng lộc cũng tương đồng với trộm cắp và lãng phí lương thực nên phải khấu trừ bổng lộc để bù lại. Cho nên thọ mệnh của ngươi chưa tận nhưng tài lộc đã hết trước. Là sư trưởng cũng tựa như là bậc trưởng bối, là phụ thân, là thầy được hưởng vinh dự cao quý, cần phải truyền thụ đạo đức, hướng nghiệp khuyến thiện Người thu học phí của người ta nhưng lại dẫn con cái họ đi sai đường, theo lý sẽ phải chịu khiển trách nghiêm khắc nhất. Nếu có tài lộc về quan chức thì sẽ cắt giảm quan lộc, không có quan lộc thì sẽ cắt giảm tài lộc về lương thực, từng chút một đều được suy tính rất phân minh. Còn người thế gian thường thấy những học sĩ kiến thức uyên bác hoặc các đại nho gia có cuộc sống nghèo khó, qua đời khi còn trẻ, liền oán trách thiên đạo bất công. Nhưng đâu biết rằng những người này đều tự mình sai lạc cả một đời nay mới rơi vào cảnh này. Thiện ác hữu báo phân minh không chút sai lệch. Từ hai câu chuyện trên có thể thấy rằng nơi sâu thẳm trong nội tâm mỗi người, dù chỉ là một niệm bất chính, hành vi rất nhỏ thì thần linh cũng đều thấy rất rõ ràng. Giống như câu cổ ngữ nói rằng trên đầu ba thước có thần linh xem những câu chuyện nhân quả xưa so với những chuyện xảy ra thời hiện đại và những chuyện quanh mình. Dù cho bạn có tin hay không, nó sẽ khởi tác dụng đối với bạn. Do vậy, thuận theo thiên đạo, hành thiện nhiều hơn mới là điều quan trọng nhất khi làm người, mới gặp nhiều may mắn và có tương lai tốt đẹp. Nhiều câu chuyện đã chỉ ra rằng thiện ác hữu báo không sai. Dù bạn có tin hay không thì nhân quả báo ứng vẫn là quy luật bất biến của vũ trụ. Nó sẽ trừng phạt hay ban thưởng cho những ai xứng đáng. Bởi vậy hãy hành thiện tích đức, không ngừng tu sửa chính mình, có thế mới có được cuộc sống hạnh phúc. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện bởi trộm đồ trong chùa, vị tăng nhân phải chịu quả báo thống khổ cả trong khi sống và sau khi chết. Trong Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 79 có ghi chép câu chuyện về vị tăng nhân làm công việc trông coi Phật điện nhưng lại ăn trộm đồ trong chùa còn cố ý bày binh bố trận giả tạo hiện trường. Không lâu sau ông ta mắc một căn bệnh kỳ lạ là bằng chứng xác thực cho thấy báo ứng là quy luật bất biến. Gieo nhân nào sẽ gặp quả đó. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thời gian gần đây, ăn cắp đồ vật trong chùa, di tích đã thành vấn nạn với nhân loại cũng bởi quan niệm biến dị, con người cho rằng không thấy thì không tin, từ đó sinh tâm nghi ngờ với quy luật nhân quả báo ứng. Tuy nhiên, dù chúng ta tin hay không, báo ứng dưới địa ngục vẫn luôn tồn tại và còn rất chân thực. Tăng nhân trộm đồ trong chùa Vào thời kỳ Lưu Tống, năm 420 đến 479, tại chùa Đa Bảo ở phương Bắc có một vị tăng nhân pháp danh đạo chí. Những năm cuối Tống Minh đế lưu vực Thái Thủy, đạo chí phụng mệnh đảm nhiệm việc trông coi điện thờ. Tuy nhiên, ông lại không làm tròn trách nhiệm. Ông tự ý đánh cắp những đồ trong chùa như phướng, mang trướng và những đồ vật khác. Sau đó lại ăn cắp bảo châu khảm giữa lông mày của tượng Phật. Sau khi đánh cắp vật báu, ông ta còn xảo trá cố ý đập vỡ tường, giả tạo hiện trường trộm cắp, khiến mọi người cho rằng vật báu bị người ngoài ăn cắp. Bởi hành sự gian xảo, quỷ quyệt nên chúng tăng không ai phát hiện. Quả báo đáng sợ. Tuy nhiên, ông ta ăn cắp vật báu được hơn 10 ngày thì đột nhiên mắc bệnh, căn bệnh còn vô cùng kỳ lạ. Ông ta thường xuyên nhìn thấy một người kỳ lạ cầm dao mâu, trường mâu đâm vào mình. Người này lúc đến lúc đi, hành tung bí ẩn và mọi người không ai nhìn thấy. Mỗi khi ông ta đến và làm những hành động trên, vị tăng nhân đều vô cùng sợ hãi và rên la vô cùng thê thảm. Mỗi lần ông ta kêu lên là mỗi lần máu tươi không ngừng chảy ra từ trên thân thể. Ban đầu, mỗi ngày chỉ bị đâm trọng thương một hai lần. Sau đó, người đâm ông ta đến ngày càng nhiều. Bởi thường xuyên bị đâm, toàn thân đều đầy máu và lở loét thương tích nghiêm trọng. Các tăng nhân trong chùa nhìn thấy tình trạng đó đều nghi ngờ và tự hỏi có lẽ ông ta đã phạm tội gì lớn lắm nên mới bị thần minh trách phạt. Cũng bởi vậy, mọi người đều hy vọng ông ta có thể sám hối tạ tội. Vị tăng nhân cầu cứu mọi người. Ban đầu khi chúng tăng hỏi nguyên nhân bệnh, đạo chí áp a áp úng, lấp liếm không nói. Mãi tới 2-3 ngày sau, ông ta mới chủ động kể lại toàn bộ việc ăn cắp của mình cho mọi người. Không những vậy còn vừa khóc vừa cầu cứu mọi người giúp đỡ. Ông ta nói, tôi thực sự đã làm việc ngu xuẩn quá, không hiểu được lý lẽ, còn tưởng rằng không có âm gian địa phủ. Kết quả chỉ vì sinh lòng tham lam, phạm tội lớn nên phải chịu báo ứng thề thảm này. Sống phải bị tra tấn nghiêm khắc, sau khi chết đi còn bị đau cắt dầu sôi. Đây toàn thân tôi đều là thối nát rồi, chỉ cầu thần Phật thương xót, tha thứ cho tôi. Giờ tôi chẳng còn gì dư thừa nữa, chỉ còn lại quần áo, chăn mền, giày mũ. Bán hết những thứ này đi, có lẽ đủ chi phí làm chút việc gì về Phật Pháp. Ông nói tiếp, tôi còn lấy trộm hai viên bảo châu trên tượng Phật, một viên đã đưa cho một phu nhân nên không thể lấy lại nữa, một viên khác đã đổi thành tiền, viên ngọc đang ở trong nhà Trần Chiêu. Đây cầu xin mọi người giúp tôi chuộc về. Nói xong thì qua đời. Các tăng nhân trong chùa giúp đỡ. Sau khi đạo chí chết, những tăng nhân thiện lương trong chùa bắt đầu gom góp tiền bạc chuột lại viên Bảo Châu và lập đàn trai giới sám hối cho đạo chí. Khi vừa bắt đầu, các tăng nhân mời thợ tượng trực tiếp gắn viên ngọc lên tượng Phật, nhưng dù có làm cách nào cũng không gắn được lên. Tới khi các tăng nhân hướng về tượng Phật dân hương lễ bái mới có thể gắn được. Một năm sau, các huynh đệ của đạo chí trong một đêm tối lờ mờ nghe thấy có tiếng vọng lại. Lắng nghe kỹ hơn, họ mới phát hiện đó là tiếng của đạo chí. Đạo Chí nói, từ khi chết tới nay, các loại các dạng thống khổ đau đớn tôi đều đã trải qua một lần. Dù vậy, vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. May mắn nhờ vào các sư huynh và chúng tăng thương xót, giúp đỡ chuộc lại Bảo Châu. Vì vậy, trong khi chịu những thống khổ đau đớn khôn cùng, vẫn còn có lúc tạm ngừng, thực sự vô cùng cảm ơn. Vì vậy, cố ý tới đây nói lời cảm tạ với mọi người. Các tăng nhân khi nghe ông ta nói đều có thể ngửi thấy được mùi thịt thối rửa tanh hôi trong không khí. Khi đạo chí nói xong, mùi kia phải rất lâu sau mới biến mất. Ai cũng cảm thấy buồn cho những gì ông ta gặp phải. Quy luật, trộm cắp sẽ chịu quả báo. Phật giáo quan niệm, mọi việc xảy đến nơi thế gian đều thuận theo luật nhân quả. Dù việc thiện hay việc ác tức đều có báo ứng, gieo nhân nào sẽ gặp quả đó. Trộm đồ vật trong chùa, cổ vật cũng vậy nhân quả báo ứng của việc trộm cắp Nặng thì nghèo khổ vô số kiếp hoặc phải làm thân trải cho người, nhẹ thì ruộng vườn, nhà cửa Tài sản bị thiên tai lũ lụt, sóng thần, động đất phá hủy Chính từ thói quen làm ít, lười biếng muốn hưởng thụ nhiều mà sinh tâm tham lam Muốn chiếm lấy làm của riêng Đừng nên làm ngơ hoặc bỏ qua và cho rằng việc nhỏ không đáng